Rồi, à, đây là căn uh, shop house 7 x 18 à. Một trệt, ba lầu và Đấy sân thường áp mái ạ à. à. À, Với cái căn này á, thì à, ngoài cái mặt điện tiền đường à, Nguyễn Hữu Thọ phía trước là 60m Thì ở đây thì có thêm một con đường 12m để dọc theo và để có thể là à, kinh doanh buôn bán dừng xe lại được ha Dạ, thì ở đây á, thì chủ đầu tư là hoàn thiện mặt ngoài hết luôn như vậy luôn lát đá đầy đủ hoa tươi ha rồi à, tất cả những cái tiện ích bên ngoài những cây xanh nè rồi à, những cái tiện ích bên ngoài của đầu tư bàn giao hết luôn còn bên trong thì nhà thô thì mình có thể thiết kế xây dựng luôn Những căn này thì à, bên này hoàn thiện ở trong thì tùy theo mình như một căn ở tầm khoảng từ 2 tỷ đến 4 tỷ tùy theo cái công năng của sử dụng dạ như căn này thì giá bây giờ rơi vào tầm khoảng từ 22 đến 24 tỷ dạ đây là cung đường Nguyễn Hữu Thọ con đường này á, là dạng như là cắt ngang của dự án luôn thì dự kiến cũng được mở rộng là 60 mét luôn à. và bây giờ họ mới mở rộng một len thôi à mới một len thôi và bây giờ họ đã nâng đường lên rồi tiếp giáp với Nguyễn Hữu Thọ hả dạ Nguyễn Hữu Thọ ừ, cái đây con đường này là nó cắt ngang với đường Nguyễn Hữu Thọ à, và con đường gọi là đi ngang của qua cái à, dự án á à. thì con đường này á là có à, đã đã làm một cây cầu mới rồi lên lên phía bên tay tay à. trái tay trái rồi rồi ha đây à. còn một cái len cũ phía bên kia ha à đó thì sau này sẽ được nâng cấp lên ừ. và ở đây từ bên này thì mình nhìn xuống là thấy cái phân khu đầu tiên là Zai River Country One ha à, rồi sau đó mình bây giờ là mình di chuyển vào bên trong xa kia nữa là toàn bộ của um, dự án à, theo cái, cái cái dạng như là bắt ngang từ Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương ha thì à, trên đường à, Phạm Hữu Lầu này thì mình phía bên tay phải là nó có cái phân khu mới là cái phân khu sách vài bữa nó triển khai đây thì cái phân khu này vừa là giáo dục vừa là trường học à. thì cái phân khu giáo dục và trường học này á thì đã có một cái trường đại học gọi là Chadwick rồi ừ. là khi nãy em nói là họ đã ký hợp đồng rồi và họ đã qua đây là họ xây cái trường của cấp anh tế cấp 1 2 3 của Anh hay gì? À, cái trường này quốc tế của Mỹ. À. Dạ trường của Mỹ à, đấy cái sau này cung đường Nguyễn Hữu Thọ thì rất là đẹp mà mới hình thành lên nhưng mà à, nhìn nhớ là đã mới lúc nào cũng đẹp hả dạ rồi trồng cây vỉa hè bữa đây đây là một cái chủ đầu tư rất lớn gọi là tập đoàn GS của Hàn Quốc là một tập đoàn này á là như là uh, số 1 của um, số 1 của tại uh, Hàn Quốc và đứng khoảng uh, trong top là 25 uh, công ty là về à, quy hoạch kiến trúc à, hạ tầng và bất động sản trên toàn thế giới á nên họ thiết kế rất là đẹp luôn còn về à, xây dựng thì sẽ có đơn vị thiết kế là ông anh ông và một số cái ừ, tư tư vấn kiến trúc và Pecolin nữa nên nó là về cái kiến trúc đô thị nó rất là đẹp luôn Dạ, thì khi nãy giờ mình đi từ dọc từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang đường Lê Văn Lương đó gần tới đường Lê Văn Lương rồi thì mới gọi là đây là gọi là những cái điểm đầu của dự án ha à, coi, coi như là cái lối đầu của dự án và sau đó còn còn dài xuống đến mấy cây số tới đường Nguyễn Bình nữa nên nó dự án gọi là rất là lớn luôn mình mà những người mà sở hữu giai đoạn đầu của dự án mà là thấp tầng nữa thì mức độ sinh lời cực kỳ cao luôn bởi vì á, là bởi vì bởi vì là dự án này á nó nó có khoảng tổng cộng là 700 700 căn thấp tầng thôi à, mà đã bán là khoảng hơn 350 căn rồi thì bây giờ còn khoảng 350 căn thì chưa chắc được tới sẽ mở bán nên cái giai đoạn thấp tầng đợt này á mình mua là quá tuyệt vời rồi à, đây bắt đầu là mình rẽ phải vô mình để vô cái phân khu đi thì thứ hai nói tiếp ở đây đi nữa phải không Nếu dạ mà... thì cái phân khu này gọi là phân khu Zai Zai um, Educauchi thì cái phân khu này rất là lớn nó vừa trường học mà vừa là khu dân cư luôn hình thành trong này luôn Zai Edu County rất là rộng từ bên này qua bên kia luôn thì ở đây thì có rất là nhiều căn hộ nè rồi à, rất là nhiều à, trường học và trong đó có trường đầu tiên trường đầu tiên là trường đại học Chadwick ha